hiện nay bếp có model là RKGMV 660E6 Và đây là nội thất của bếp Giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test những tính năng của nó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 nó có cái ờ, bề mặt lửa cháy rộng nên họ chỉ cho phép ta giảm xuống hai phần thôi để duy trì được cái ngọn lửa giờ tôi sẽ giảm xuống còn một phút để thử bếp thời gian tối đa nó lên được 15 phút khô giọng rồi phải uống chứ ưu điểm của bếp ga Nhật so với bếp ga Việt Nam á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 bếp bên phải tôi đã khóa ga nè sau chế độ nước cạn nồi công tắc ở vị trí mở đây bếp cũng đã khóa ga công tắc vẫn vị trí mở nè như ở bếp bên trái này thì nó cũng có thêm những cái tính năng là hình ấm nước đây là cái chế độ nấu nước nè các bạn nhấn lần là đây là cái chế độ nấu nước sôi các bạn còn à, hình bên đây là cái chế độ nấu cơm và nấu cháo nhấn một lần đầu tiên đèn sáng phía bên trái này là tính năng nấu cơm thêm một lần nữa phía bên phải là cái tính năng nấu à, <clears throat> nấu cháo thì khi mà các bạn chọn á, thì mình phải chọn nhanh nếu mà các bạn để lâu rồi mới chọn thì nó sẽ nhớ ở vị trí nấu cơm này muốn đổi qua nấu cháo không được các bạn phải tắt bếp rồi mở lại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 Tùy vào loại thực phẩm chiên, ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 160 độ cho tới 200 độ. Nhiệt độ bắt đầu vào sử dụng khuyến cáo là nhiệt độ một ở 180 độ C đây. Đây là cái nhiệt độ khuyến cáo à, sử dụng. Vì dầu ăn mà được chiên đi chiên lại nhiều lần quá ở cái nhiệt độ là 200 độ á nó sẽ gây ra một cái hợp chất gây ra ung thư. Nên à, ở bên Nhật á, họ đã nghiên cứu ra cái à, cái lỗi cái bệnh này nha. Cái lỗi vấn đề này từ rất là lâu rồi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 bếp này thì nó có cái nắp che đầu chia lửa này nó bằng inox nè thì cái nắp che đầu chia lửa nó bằng inox ta sử dụng thoải mái không sợ bị mục xét như những cái loại nắp sắt những loại nắp sắt ta sử dụng một thời gian nó sẽ mục chân nó rớt ra đây bếp đã tắt khỏi chế độ nấu nước sôi nè đây là cái loại nắp sắt đây nó đã mục rồi nó rớt nè còn tác dụng của nắp này là để ngọn lửa tỏa ra không chùm lại đốt nóng trực tiếp vào cái que cảm biến này là bếp hoạt động không chính xác tính năng nấu nước đã khóa